đón khách phải trả theo phí lượt từ 5.000 đồng đến 15.000 đồng thay vì trả phí thuê theo tháng như trước. Vừa qua, công ty cổ phần đầu tư TCB, đơn vị quản lý, đã có văn bản gửi 7 hãng taxi về việc thay giá dịch vụ vào nhà xe tại sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4, đơn vị này sẽ dừng hợp đồng thuê các vị trí đậu taxi ngoài trời với các hãng taxi. Thay vào đó, taxi vào nhà xe ở làng C và làng D sân bay sẽ tính theo phí lượt. Mỗi lượt xe vào làng C là 5.000 đồng và làng D là 15.000 đồng ngoài khoản phí 10.000 đồng ra vào cổng sân bay. Việc thay đổi hình thức thu phí trên theo TCB là để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tại nhà xe được quản lý chặt chẽ và khai thác hiệu quả hơn. Trước vấn đề trên, Hiệp hội Taxi Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi công ty cổ phần đầu tư TCB kiến nghị giữ nguyên việc cho thuê bãi đệm đậu xe taxi ngoài trời theo tháng vì thu phí từng lượt xe. Hiệp hội taxi thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc áp dụng thu phí theo lượt khiến các xe của các hãng mất nhiều thời gian làm thủ tục nhận trả thẻ và dễ ùn ứ khi vào sân bay đón khách. Chi phí các hãng taxi phải bỏ ra tăng quá cao so với thuê bãi đậu theo tháng. Ngoài ra, việc này có thể dẫn đến tình trạng các hãng giảm số lượng xe vào sân bay, giá cước taxi bị đẩy lên cao để bù lại chi phí, ảnh hưởng quyền lợi của khách. Hiện nay, ô tô khi ra vào bên trong nhà xe sân bay phải trả hai lần phí, đó là phí đậu xe ở nhà xe của công ty cổ phần